okay. thì chúng ta không đối xử với cái kẻ thủ ác hay là người vi phạm kỷ luật yeah. Dạ. cái từ nhẹ hơn là vậy bà, như thú vật để mà đánh đập nữa yeah. Dạ. la mắng nữa nhưng mà chúng ta đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật như là gì robot robot vâng robot. chúng ta đối xử như là dạ. robot yeah. như là máy móc yeah. mà chúng ta chưa đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật như con người ừ. chúng ta thấy các tầng không ạ à? đánh đập chữ mắng tần đối xử với vậy à. và quyền chủ động đối xử vẫn rơi vào cái kẻ trừng phạt ừ. tầng cao hơn là thưởng và phạt này nọ cho dù phạt rất là văn minh là giữ lại đồ vật à, không cho đi chơi thí dụ vậy có văn minh hơn tức là removal cái privilege tức là những cái đặc quyền tách ra khỏi Chào mừng các bạn đã quay trở lại à, Talk Show để tâm lý học dẫn đường. Mình là Bách, host của chương trình. Để tâm lý học dẫn đường là Talk Show được Spyroom kết hợp cùng với Minova in Education thực hiện với mong muốn mang đến nhiều giá trị hơn cho các bạn trẻ trong cái hành trình định hướng và phát triển bản thân. Đội ngũ Spyroom tin rằng là thứ mà các bạn nhắm tới trên hành trình trưởng thành của mình bên cạnh là nghề nghiệp, công việc, thu nhập hay là sự tăng tiến thì còn là cái việc vững vàng trong vững vàng và khỏe mạnh về về tâm lý trong suốt cả cái hành trình đó và qua talk show này Spiral Room hy vọng các bạn có thể có cho mình những gợi ý giá trị cho những vấn đề của bản thân hay đơn giản là cảm thấy được chia sẻ về những vấn đề mà mọi người đang gặp phải đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngay là khách mời thân thuộc của chương trình là thầy Lê Nguyên Phượng em chào thầy vâng tôi Lê Nguyên Phương xin kính chào quý khán thính giả của talk show để tâm lý học dẫn đường của Spider Room. Ừ. À, hai số postcard trước à chúng ta đã có những cái câu chuyện à, xung quanh về việc là chủ đề là hướng nghiệp và ừ. hành trình tập làm người lớn của ừ. những người trẻ thì à, hôm nay là một chủ đề cũng em nghĩ là cũng hết sức là thú vị đó là chủ đề về tâm lý học đường ừ. à, cái chủ đề này thì rất là nhiều bậc phụ huynh cũng như là các bạn các bạn khán giả theo dõi cũng sẽ rất là quan tâm vì ừ. ai cũng sẽ trải qua những cái 12 năm ở trong mái trường rồi à, đi du học ừ. thứ vâng tôi thầy là ở cái thời điểm mà chúng ta đang ghi hình này thì à, các bạn học sinh vừa mới thực hiện xong cái cái việc là hành trình à, thi đại học ừ. ở Trung Quốc là có kỳ thi là kỳ thi cao khảo một trong những kỳ thi khốc liệt nhất ở trên thế giới và theo theo như em em em nhận thấy thì ở các nước châu Á Á Đông nói chung ý, thì cái phần thi cử này thật sự là rất là gánh nặng em thấy nó như là một tảng đá đặt lên vai những cái người trẻ mới chập chững bước vào đời như thầy thầy có quan tâm đến những cái vấn đề này không và thầy có những cái lời khuyên gì cho các cái sĩ tử khóa tới chẳng hạn để chuẩn bị cho cái kỳ thi mà maybe là năm sau các bạn sẽ sẽ bắt đầu ừ. khi nói về đề tài tâm lý học đường thì chúng ta có nhiều cách tiếp cận có thể nói về tâm lý học đường như một cái ngành học dạ. đào tạo những cái chuyên gia tâm lý ra để phục vụ học sinh sinh viên trong trường dạ. chúng ta cũng có thể đó nói tới một cái nghề nghề tâm lý học đường như là một cái chức vụ với những cái trách nhiệm và công việc ở trong một cái hệ thống học đường ở đây tôi hiểu rằng bắt và Spider Room dùng chữ tâm lý học đường với ý nghĩa là tâm lý của những người đang làm việc, đang sinh hoạt đang sống à, đang và đang học tập trong cái học đường dạ. trong môi trường học đường thì như vậy khi chúng ta nói về sĩ tử và thi cử thì chúng ta sẽ thấy có một cái vấn đề là dường như có hai cái hệ thống thi cử khác nhau trên thế giới là ở phương châu Á và châu Âu để nói về tổng quát là như vậy nhưng mà thực sự đó thì tại Hoa Kỳ chẳng hạn nơi mà tôi đã sống 30 năm thì cái lĩnh vực gọi là thi cử nó cũng khốc liệt chứ không phải là không khốc liệt nhưng mà ở đây đó nguyên tắc có một nguyên tắc chúng ta dễ nhận thấy là đầu vào thì dễ đầu ra thì khó đó là hai cái khác nhau là đó là ở các nước đại phương tại vì cái cơ hội học tập và trau dồi kiến thức là quyền của mỗi người nhưng mà khi đi ra chúng ta gọi là khi ra khỏi trường chúng ta cần những cái chuyên viên chuyên gia có một cái trình độ nhất định mà cái trình độ đó đó nó không phải chỉ đơn thuần là để bảo đảm cái chất lượng của ngành và nghề mà nó có một điều quan trọng hơn đó, là để đừng làm hại xã hội đừng làm hại con người bác sĩ không chữa bệnh sai lầm kê đơn thuốc sai lầm hay mổ sai lầm để khiến chết người chuyên gia tâm lý không tham vấn sai lầm để thân chủ cuối cùng phẫn nộ hay là buồn chán tới mức <laughs> đi tự sát dạ. vâng và cầu hệ thống cầu đường giao thông tất cả đều chuyên gia ngay cả khi về Việt Nam chẳng hạn ở đây các bạn cần một cái ông thợ mà đi vào sửa trong nhà sửa hệ thống nước ở trong nhà sửa hệ thống điện trong nhà thì ở nước ngoài các nghề đó cũng cần phải 2 năm bằng uh, cao đẳng dạ. với tất cả chứng chỉ và thi để mà ra bảo đảm làm việc nhưng mà trong những cái ngành thí dụ như là lên tới bậc tiến sĩ thì cái việc thi cử lại là đòi hỏi cái sự sáng tạo đóng góp một cái kiến thức mới một giải pháp mới một giả thuyết mới cho một cái vấn đề tồn tại ở trong xã hội Đạ. Dạ cho nên rõ ràng cái việc thiên thi cử nó không đồng nhất với nhau với cái mục đích của mỗi ngành và mục đích của mỗi cái tầng lớp học mỗi cái cấp học nó phải khác nhau thi cử ở Việt Nam vốn có một cái truyền thống lâu đời từ thời quân chủ thì chúng ta đều biết đó là chẳng hạn những cái bài thi tiến sĩ của thời xưa đó nếu mà các bạn đọc những cái tài liệu cổ thì cũng thấy rằng nó không phải là trả bài nó vận dụng những thành tích điện tích vận dụng kiến thức là tứ thư ngũ kinh để giải quyết một vấn đề của xã hội và ngay trong cái thời gian một ngày hay hoặc là ba ngày ngồi thi hương thi hội thi đình vân vân người ta giải quyết những vấn đề của xã hội dạ. ừ. một vấn đề cập nhật của xã hội và cái người đi thi phải đưa ra cái giải pháp ừ. còn ở đây đó nếu mà chỉ là cái trò chơi giải 100 bài toán trong vòng 10 phút <laughs> hay là viết một bài văn như kê một toa thuốc có là quân thần tả sứ phải có đủ bao nhiêu ý và cuối cùng cái là em rút ra bài học kinh nghiệm gì đó vân vân thì thật sự cái việc thi cử đó phải đặt lại vấn đề dạ. là nó có giúp thật sự con người Việt Nam phát triển tới mức toàn diện tối đa để mà đóng góp cho đời sống xã hội quốc gia thậm chí và đời sống cá nhân của người có sĩ tử tức là sĩ tử là những nói tới những người đi thi hay không dạ. hay là chỉ làm cho mỗi lần nghĩ tới kỳ thi là các em đều bị căng thẳng mệt mỏi khổ sở lo âu và thậm chí trầm cảm và khi nhận được kết quả rồi thì là bỏ nhà ra đi như trường hợp một cái em ừ, học sinh mới đây dạ. Dạ. và thậm chí có người bỏ lại lá thư tuyệt mạng không biết tin tức về cái chuyện đó tới hôm nay chúng ta như thế nào nhưng đó thực sự là một cái điều đau lòng và nên nhớ đừng nói đó là tại Việt Nam sao tại Nhật Hàn Quốc và Trung Quốc nó vẫn xảy ra những cái tình trạng như vậy cho nên đó là cái vấn đề chung mà những người thật sự có quan tâm tới thế hệ mai sau cần nghĩ tới dạ. và tôi cũng quan tâm như một cái người quan tâm tới cái vận mệnh của xã hội cũng sức trong đó có vấn đề sức khỏe tinh thần của các em thanh thiếu niên dạ. tại vì nếu các em cảm thấy những cái gánh nặng mà chính bản thân em với trí tuệ các em cảm thấy gánh nặng đó vô nghĩa thì quả thật đó là một cái tai họa cho cái thế hệ mai sau khi họ thấy rằng những cái mà họ phải cày lỗ cày à, bừa cực nhọc ở trên lớp học cái okay, để đạt được những cái kỳ thi mà cuối cùng những kỳ thi đó vô nghĩa ừ. có một hiện tượng chúng ta cũng cần chú ý là phải chăng đầu vào của chúng ta tại các trường đại học quá khó nhưng mà đầu ra lại quá dễ và nếu vậy có thể chúng ta đang đi ngược với cả thế giới khi đúng ra đầu vào phải rất là dễ để cho ai cũng có cơ hội học nhưng ra để làm việc thì mới là khó dạ. và có nhiều bạn rất nhiều bạn sinh viên chia sẻ với tôi nói rằng thật sự đó rõ ràng những kiến thức các bạn học ở đại học đặc biệt là cái ngành khoa học xã hội và nhân văn vân vân thì học từ năm lớp 1 và năm tới năm thứ tư đó các bạn bị giảm nhiều về khả năng tri thức sáng tạo khả năng về khả năng về kiến thức về tri thức về sáng tạo nhiều thậm chí nhiều hơn thời gian các bạn học ở phổ thông ừ. rồi bây giờ nếu nói về giúp sĩ tử làm sao để chuẩn bị cho kỳ thi mới thì tôi đề cái đề nghị đầu tiên đó là chuẩn bị vấn đề sức khỏe tinh thần các bạn phải tự trang bị cho các bạn những cái phương thức thư giãn là một cái thiền tập là hai cái thể dục thể thao là ba thứ tư là vấn đề dinh dưỡng thực dưỡng làm sao để cho giảm bớt cái sức nặng lên trên thân và lên trên tâm à, hóa giải cái đó sống một cách thoải mái tại vì chắc chắn một cái điều và trong đó có cái vấn đề sinh hoạt là phải ngủ cho thật đủ vâng ngủ cho thật đủ các bạn có thể gọi là vì thời gian học bài các bạn thức khuya hơn nhưng mà các bạn không biết rằng hoạt động của amygdala tức là hạch hạt nhân mà càng dữ dội thì cái diện tích, cái trọng lượng và cấu trúc của cái hồi hải mã tức là hippocampus càng nhỏ lại. Mà hippocampus có thể là gọi là người gác cổng để đưa những cái kiến thức của chúng ta từ ký ức ngắn hạn tức là ghi nhớ ngắn hạn vào cái ký ức dài hạn à. thì như vậy chính khi chúng ta để cho lo áp, lắng căng thẳng và trầm cảm cũng như tình trạng mất ngủ thường xuyên mà ảnh hưởng tới cơ thể chính các bạn đang giảm năng lượng năng lực học tập của các bạn dạ. mà không biết cho nên đó là cái sự chuẩn bị tốt nhất chúng ta cứ tưởng tượng là thi là bát bữa chúng ta sắp sửa bước vào một cái chạy đua cuộc chạy đua marathon việc dạ. giả chẳng hạn thì như vậy không phải chỉ chuẩn bị về tâm lý mà phải chuẩn bị về thể chất để đủ năng lực mà có thể ngồi viết một bài luận văn suốt 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn thì cái đó nó đòi hỏi lên thân xác rất là căng cái ừ. áp lực lên thân xác là căng thẳng em hoàn toàn đồng ý với thầy nhưng đó là vấn đề giải quyết nội tâm ừ. tức là quan trọng là bao giờ cũng có cái khả năng vượt khó khả năng kiên cường hay là khả năng tự phục hồi ba chữ đó đều dùng có thể dùng để dịch chữ resilience ok để mà có thể đáp ứng những kỳ thi để dạ. phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước về phương pháp học tập có những cái mẹo chúng ta có thể biết những cái phương pháp học về tâm lý học nhận thức các bạn sẽ biết những cái ký ức dài hạn của chúng ta lưu trữ thông tin như thế nào dạ. thì chúng ta sẽ sử vận dụng cái kiến thức đó để có thể ghi nhớ tốt hơn cái đó có thể làm được và có những cái nghiên cứu khoa học cho thấy cái điều đó để nói về nhớ vâng. tại vì nền thi cử của chúng ta quá chú trọng về nhớ cho nên chúng ta tạm thời nói vậy còn khi nền thi cử của chúng ta chú trọng hơn về vấn đề sáng tạo thì chúng ta sẽ nói về những phương pháp sáng tạo vâng. đó tuy nhiên một điều nếu nỗi khổ đau này chúng ta không muốn phải chịu đựng chúng ta không muốn thế hệ sau phải chịu đựng thì chính phụ huynh và chính học sinh, sinh viên phải lên tiếng để thay đổi cái nội dung và chế độ thi cử tại Việt Nam. Đó là một cái điều các bạn phải làm. Các bạn nói rằng tôi sẽ cố gắng tập thể dục, tôi sẽ tập yoga, tôi sẽ ăn uống thực dưỡng để tôi có một sức khỏe kiên cường. Nhưng mà nếu các bạn sống trong một ngôi nhà nhiều nấm mốc, nhiều vi trùng, vi khuẩn, sống trên một cái cái mương bị tù hãm thì chắc chắn sức khỏe của các bạn tạo ra bao nhiêu nhà lại có lộng gió nữa thí dụ như vậy và người mà các bạn lâu lâu là dội cho một cái gáo nước <laughs> rồi phơi gió ra thì khi đó dù các bạn có tập cố gắng tập đến đâu các bạn sẽ vẫn có ngày nhiễm cảm dạ. như vậy thì cái vấn đề thay đổi cái nội tâm lẫn thay đổi môi trường là điều cần thiết và thay đổi môi trường chính cái lực lượng phụ huynh giáo viên và học sinh là một cái lực lượng lớn chiếm phần lớn trong xã hội chính họ phải cất lên tiếng nói dạ. cất lên tiếng nói từ qua các vị dân cử đại biểu cất lên tiếng nói với truyền thống dạ. cất lên tiếng nói với những hội đoàn cất lên tiếng nói trực tiếp với các trường học dạ. ừ và những người có thế có quyền có tiền cũng phải cất lên tiếng nói để hỗ trợ con của mình không thể và hỗ trợ những con cái của những người chung quanh Tại chúng ta không thể tị nạn giáo dục mãi được. Không phải vì hệ thống cái trường học của chúng ta có những cái bất cập thì chúng ta liền gửi con đi học nước ngoài. Không phải vì nó có bất cập rồi chúng ta lại gửi con chúng ta vào trường quốc tế. Đó là một sự ích kỷ. Chúng ta phải làm sao có một cái công cuộc vận động chung. Và điều này nó không chỉ giới hạn tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ cũng như vậy. Em xin ờ, nói thêm một số những cái ý mà em rút ra từ cái câu trả lời vừa rồi của thầy. Tức là ngày xưa em có đọc quyển chính trị luận của Aristotle ừ. là từ rất là lâu rồi ừ. thì Aristotle cũng đã nói là về cái việc là luôn luôn rèn luyện thể chất trước cho con ừ. trẻ bởi vì ông đưa ra một lý do là bởi vì có sức khỏe thì mới học được ừ. thầy có thêm một thầy có thêm một ý tức là mình phải có thêm một cái sự thiền tập Ờ, để cho cái cái cái tâm lý của mình nó vững vàng hơn và bên cạnh đó thì các bạn cũng rất nên cần chú ý đến cái việc sức khỏe ăn uống cũng như là ngủ nghỉ của mình à, trong một cái cuốn sách gần đây thì em à, mới tham khảo đó là cuốn là How We Learn tức là chúng ta học như thế nào thì người ta còn nói về một số những cái phương pháp để giúp chúng ta cải thiện cái cách học mà gần như là phá bỏ hoàn toàn những cái định kiến ngày xưa của chúng ta về việc học thế nào cho nó đúng uh-huh. tức là người ta nói về việc học giãn cách ừ. học là ngắt quãng ừ. rồi là thay đổi chỗ học ừ. và thay đổi những cái môn học trong một khoảng thời gian nhất định ấy. thì tất cả những cái đấy đều tác động lên những cái thứ trí nhớ của mình ừ. và để giúp cho chúng ta đi đường dài tiếp xúc với các cái môn học nó nó nó nó nó nó nó đơn giản hơn một chút tức là ở đây các bạn luôn luôn phải chuẩn bị cả về thể chất lẫn là tinh thần cũng như là các vị phụ huynh cũng nên cần chú ý thêm cho các con em của mình những cái khoảng nghỉ nó thích hợp em muốn hỏi một câu hỏi à, hơi cá nhân một chút với thầy ừ. tức là ngày xưa thầy có gặp những cái áp lực về thi cử như vậy không và ừ. cách mà thầy đương đầu với những cái áp lực đấy do bản thân thầy ạ thì ừ ừ, như thế nào vì em biết là thầy cũng sẽ trải qua rất là nhiều hành trình học tập cũng như là thi những cái bằng cấp ừ, nọ kia để để để để đạt được cái vị trí như thế này uh như thời điểm hiện tại ừ. thì um, đây một số cái điều mà tôi uh, tạm gọi là rút ra mà cái này á, thì nó chỉ có thể áp dụng trước tiên là áp dụng cho tôi tôi Đúng. Dạ. không dám thầy không dám nói là nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người dạ vâng. thì các bạn trẻ cái này là mình nói trong cái tinh thần là không có áp đặt ừ. không có rẻ đạo cao đức trọng để mà chỉ giáo cho ai cả nhưng các bạn trẻ tùy thoải mái có thể tiếp cận Đúng. Dạ. điều đầu tiên đó là cá nhân của thầy gặp chuyện học vất khá vất vả từ nhỏ tới lớn từ nhỏ cho tới năm 12 tuổi còn nhớ rất rõ dạ. thậm chí có một lần ăn một quả hai điểm ừ. hai điểm trên hệ số 20 tức là thời xưa ở miền Nam là 20 mới là điểm, là điểm 10 bây giờ thì Đúng dạ vâng. tức là có một <laughs> là một điểm còn nhớ <laughs> mãi là bài thi á có một cái lò xo treo mấy ký đó thì nó giãn ra mấy cm đó à, vâng. nhớ và à, lò xo để không thì nó bao nhiêu cm bây giờ treo ký khác thì nó bao nhiêu đó là bài vật lý và cuối cùng ăn còn hai ừ, dạ. và cuối cùng chỉ vẽ được hai ba cái hình lò xo mình vẽ cũng bậy bạ vậy thôi không biết thôi mà thật sự nó chỉ áp dụng quy tắc tâm suất dạ. nhưng mà không hiểu học sao mà hoàn toàn không nhớ được cái chuyện đó và nó xảy ra vào năm lớp 6 rồi thậm chí là thầy còn nhớ đó là thi vào lớp 6 thi vào trường trung học võ trường toản lúc đó võ trường toản ở sài gòn gần sở thú sài gòn đó dạ. là một cái trường phổ thông từ cấp cơ sở cho đến phổ thông vâng. thì mình thi vào lớp 6 mà đứng tới hạng là 352 253 gì đó tức là hạng rất là thấp dạ. đó và còn nhớ làm bài luận đó là mình nhớ tả cái chiếc đồng hồ và mình đã có một hai câu văn mẫu để mà đưa vào Dạ. Sau đó ngẫm lại đó nó có các yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố về vấn đề sức khỏe. Ừ. Thầy bị suyễn từ năm 2 tuổi liên tục cho tới năm 32 tuổi. Đó. Dạ. Ừ, một năm phải vào cấp cứu 4 lần. Dạ vâng. Thì như vậy yếu tố sức khỏe yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là mình không biết phương pháp học. Phương pháp học cực kỳ quan trọng em em em nghĩ là các bạn cũng nên ghi lại những những cái thứ này tức là em nghĩ là phương pháp học là một phần tối tối quan trọng trong cái uh-huh. việc là làm sao để học cho mình dễ dàng hơn uh-huh. Uh-huh. và chúng ta chỉ được chỉ cho là cái việc là thôi cứ học đi cứ nói là học đi nhưng mà rất tiếc là không có ai dạy chúng ta là cách học thế nào để cho đúng cả chính xác chính xác tại vì thật sự như thế này có một số uh, người con người có một số chỉ cần nhận diện lờ mờ cảm nhận được cái phương thức và cách thức khi người ta người khác làm một cái gì đó thì có thể học theo được Đúng. nhưng có những người phải được chỉ một cách rõ ràng có quy trình từng bước từng bước từng bước dạ. thì mới làm được Đúng. Dạ. và cái điều đó cũng áp dụng cho nhiều chuyện khác nhau chứ không phải chỉ là vâng. thí dụ một người có thể học rất là nhanh về một cái kiến thức về kinh tế học dạ. nhưng mà khi đi qua sử điện chẳng hạn thì là phải học từng quy trình trong cái cái kia họ có thể cảm nhận ngay vâng. cho nên ở đây nó tính chất tương đối và tính chất tùy của người đừng có nói là cái người mà cần phải được dạy rõ ràng như vậy là trình độ kém hơn vâng. phải thấy sự độc đáo của mỗi tất cả chúng ta dạ. và lấy cái đó làm cái hạnh phúc khi chúng ta sống được trong một xã hội mang tính chất đa dạng như vậy vâng. và rất nhiều người khác nhau dạ. vậy rất là đáng ghét nếu mà chúng ta chỉ yêu một cái phiên bản nam và nữ mà hoàn toàn giống chúng ta phải không nó sẽ hết sức là nhàm ừ, chán vâng, đúng, đúng. quay trở lại bây giờ cái vấn đề phương phương pháp học là cái cực kỳ quan trọng nhưng mà ở đó nó còn một cái điểm quan trọng á hơn nữa học để làm gì vâng. mỗi bạn phải tự trả lời cho mình được cái câu á, học để làm gì vâng. và học để làm gì nó sâu đi vào chi tiết tới mức là học cái này cụ thể để làm gì trong nguyên cái diễn trình đó thí dụ bây giờ tiền đề của Uclick Việt Nam mình kêu Euclid vậy dạ. thì nó sử dụng như thế nào trong vấn đề giải bài toán yeah. Dạ. ứng dụng như thế nào tức là nếu nói là phải học hiểu trong cái tiến trình Bloom taxonomy yeah. Dạ. tức là các cấp độ tư duy yeah. Vâng. đó nữa cấp độ tư duy đầu tiên là ghi nhớ thông hiểu ứng dụng phân tích đánh giá và sáng tạo yeah và giáo viên không phải chỉ dạy cái đó một cách ngầm tức là đưa các mục tiêu giảng dạy và đưa các bài tập kể cả việc trả bài theo cái cấp độ đó mà còn phải dạy trực tiếp cho học sinh đó, về những phương thức đó các bạn muốn thông hiểu một cái bài văn các em phải đi các bước như thế nào để gọi thông hiểu và tới mức độ nào các em mới thực sự là thông hiểu bài văn yeah. Dạ. Bây giờ thí dụ bắt và hỏi các bạn trẻ ở ngoài kia. Các bạn nghe tới vậy thì phân tích và đánh giá. Các bạn chỉ được học phân tích ở trong một cái thí dụ như bài văn. Đánh giá một bài văn. Thí dụ nói em hãy phân tích ờ, ý nghĩa của ờ, hình tướng sĩ vân vân. Nhưng mà có bao giờ các em được học phân tích những vấn đề khác của cuộc sống chưa? Và đánh giá những vấn đề khác của cuộc sống chưa? Bây giờ thí dụ như đó đi ra ngoài mua cái ly nước này chúng ta cần phải phân tích và đánh giá chứ để có thể mua được cái ly nước hữu hiệu nhất tiện dụng nhất lợi ích nhất cho mục đích sử dụng của chúng ta chứ vâng. thì gần như chúng ta không được dạy một cách explicit tức là rõ ràng minh bạch như vậy Đã. Dạ. mà cứ nghĩa là thấy người khác làm sao thì dạ, làm. làm tiếp theo làm vậy dạ. như vậy thì nó không phải là giáo dục ừ. đó thì cái đó là cái mà thầy học và khổ thân của mình 28 tuổi qua Mỹ tình cờ thấy cái bản tóm tắt Bloom Taxonomy cấp độ tư duy theo Benjamin Bloom ở trong một cái cửa hàng sách mà gần như là muốn hét lên là Eureka tức là à, tôi đã sản, tìm ra rồi Dạ. là bây giờ tới đâu là cái cập, cập tiến trình tư duy nó phải đi như vậy và tất cả vấn đề chúng ta nên tiếp cận để như vậy thì ở Việt Nam có học gì đó và, và thầy là học từ lớp 1 cho tới lớp 7 ở miền Nam trước kia dạ. đó thì vấn đề vậy tức là phải giáo viên không phải chỉ áp à, ứng dụng vào Bloom Taxonomy mà còn phải dạy học sinh ừ, đó. Dạ. cái cách sử dụng nó như thế nào và hiểu được mỗi cái hướng tiếp cận của từng cái cấp độ vào trong vấn đề đang xử lý trước mặt như đó. Dạ. thế nào và một cái điều cuối cùng là học toán không phải để làm thợ toán dạy toán mà học toán học lý học hóa tất cả để giải quyết những vấn đề cụ thể yeah. Dạ. các bạn sẽ thấy một điều khôi hài nếu các bạn có dịp đi du học các bạn cầm cuốn sách toán của Mỹ lên các bạn nói ôi sao dễ quá cái này mình học lớp 12 mà tới đại học nó mới học dạ. nhưng đó là khi các bạn đọc về lý thuyết các bạn giải những bài toán mà chỉ giải số thôi dạ. nhưng khi đọc qua những cái bài của toán cụ thể mà ứng dụng cái đó ứng dụng vi phân tích phân thì khi đó các bạn mới chơi với ừ. là tại vì mình học không có tính chất ứng dụng mà ứng dụng chỉ trong Bloom taxonomy chỉ là một cái tầng thấp yeah. Dạ. sáng tạo mới là tầng cao hơn à, vâng. cho nên nếu vậy thì sẽ có hiện trạng là sinh viên của chúng ta có một số người sẽ học rất là giỏi ở cấp cử nhân yeah. Dạ. nhưng mà khi lên thạc sĩ và khi lên tiến sĩ là chơi với tại nó đòi hỏi cái vấn đề là sáng tạo yeah. Dạ câu trả lời của thầy thì khiến cho em nhớ đến một chi tiết khi mà lần đầu tiên em đọc cái cuốn Emil hay là bàn về giáo dục của Jean-Jacques Rousseau. Uh-huh. Jean-Jacques Rousseau có nói về cái việc là dạy cho dạy cho trẻ trẻ trẻ trẻ con sáng tạo như thế nào, uh-huh. Ừ thế là học một cách đo lường bằng mắt trước chứ chưa phải dùng đến những cái công thức và bằng những cái trò chơi mà ông áp dụng cho đứa trẻ tưởng tượng của của, của uh-huh. ông ấy. Đấy cũng là một trong những cái cái việc em đọc cuốn sách đấy và em cảm thấy đó cực kỳ đáng giá cực kỳ đáng giá và từ trước đến giờ em em chưa hề biết đến Jean-Jacques Rousseau ngoài cái quyển khế ước xã hội và khi ừ. mà em đã thử đọc cái cuốn Emil hay là bàn về giáo dục đấy thì em thật sự em cảm thấy bản thân rất là xúc động em cũng chia sẻ thêm với cả thầy cũng như là các bạn đang theo dõi cái talk show ngày hôm nay về cái phương pháp học của riêng em chẳng hạn ừ. tức là em có một cái phương pháp học là đầu tiên mình nghe giảng sau đó mình đặt câu hỏi mình cố gắng là clarify cái vấn đề tức là mình giải thích rõ những cái vấn đề cái câu hỏi của mình ừ mình sẽ cố giảng lại cho một bạn khác uh-huh, và sau rồi. đó em sẽ tối ưu lại tất cả những cái câu hỏi mà trong quá trình mà em giảng cho bạn đó những cái câu hỏi mà bạn ý gặp và những còn một cái số vấn đề mà em cảm thấy là em giải giải đáp là chưa được chưa được tinh giản lắm chưa được gọn gàng lắm có một cái điều nữa mà khi nãy thầy à, để dành để nói tới là vấn đề là chuẩn bị thân và tâm để mà học đó dạ. thì còn một cái yếu tố nữa là năm sau năm 75 tức là năm đó thì 13 tuổi và bước vào lớp 8 á, thì thầy đã làm một cái việc này và thầy nghĩ thật sự rất muốn đưa vào trường học ừ. là chuyện là yoga và thiền tập Dạ. Yoga nó đòi hỏi mình đặc biệt là Yin Yoga ừ. hoặc là Hatha Yoga. Ừ. Nó đòi hỏi mình sự duy trì thăng bằng chẳng hạn trong một cái thời gian dài. Dạ. Và thậm chí có thể nhắm mắt mà vẫn giữ thăng bằng. Ừ. Cái đó nó đòi hỏi cái tâm nó định rất là tốt vâng, thứ hai nữa là ngồi thiền ừ. thì lúc đầu là mình theo mấy cuốn à, yoga ừ. lâu nhờ còn nhớ là của ừ, tác giả dịch trước năm 75 vớ được mấy cuốn sách cũ thì theo đó ngồi thiền dạ. rồi xong học được bài bát đoạn cẩm của đạo gia nào là nuốt nước miếng rồi đánh trống trời rồi trà sát thẳng gì đủ trò lúc đó <laughs> không biết tại sao mình là cái cho nên là mình cũng thiền theo phương pháp và tập luyện theo phương pháp đó thì nếu mà các bạn trẻ thấy rằng như thế này nếu mà mình có thể chú tâm vào một điểm duy trì sự chú tâm đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà không nghĩ gì chuyện khác thì cái năng lực học tập của các bạn nó đạt tới mức kinh khủng như thế nào có mỗi cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đã có có một khoảng thời gian trò chuyện cũng khá là dài ừ. thế nhưng mà em nghĩ là cái việc mà mình trao đổi như thế này với cả các bạn trẻ thì hy vọng là các bạn sẽ sẽ sẽ sẽ rút ra những cái thứ mà bài học để chuẩn bị cho những sĩ tử cho thời điểm thi sắp tới chẳng hạn ừ. đôi đôi lúc sẽ giải tỏa được cái áp lực cho bạn và bây giờ em sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ừ, trong cái số postcard lần trước ấy, thầy có trao đổi với cả em là thầy chia sẻ là cuối tháng 6 là thầy đã đạt là cột mốc là 4 năm ừ. ở tại Việt Nam ừ. và thầy đã có một khoảng thời gian công tác rất lâu trong ngành giáo dục của ở Mỹ thì sau từng mấy khoảng thời gian ấy, thì thầy nghiên cứu như thế thì thầy có thấy là cái việc ừ, tâm lý học đường ở ở ở ở Mỹ và Việt Nam có cái gì giống và khác nhau không ạ? Ừ. Các bạn có gặp những cái trở ngại hoặc khó khăn gì hoặc là bên nào có cái gì hơn bên nào không ạ? Ở đây nhắc lại em dùng chữ tâm lý học đường có nghĩa là tâm lý học sinh dạ, trong vâng. học đường. Tâm lý học sinh trong học đường. Dạ, okay. Dạ, vâng. Ok. Thì bây giờ nói là những cái điểm giống nhau. Thứ nhất là bên đó các bạn trẻ cũng gặp vấn đề là à, căng thẳng trầm cảm và lo âu dạ. và chính những học sinh mà trong những cái chương trình giỏi đó mới lại là căng thẳng trầm cảm và lo âu những chương trình mà chuyên những cái chương trình cao thí dụ các lớp accelerate những dạ. lớp ap này nọ cũng gặp những cái vấn đề đó nhiều hơn ở những cái trẻ là những cái trẻ mà học kém Uh ừ. ừ -huh trẻ học kém thì lại gặp cái vấn đề là về hành vi tại vì khi học kém đôi khi các bạn đền bù bù trừ bằng cách là biểu hiện qua những hành vi hung hãn gây hấn ừ. phá phách ngỗ nghịch vân vân ừ. thì cái đó mình cũng thấy là đồng nhất ở Việt Nam và ngoại quốc thì cũng vậy thôi ừ. ở trên thế giới thì cũng vậy thôi à, nếu có sự khác biệt đó thì mình sẽ thấy rằng đó cái vấn đề sức khỏe tinh thần các bạn ở ngoại quốc ý thức được nhiều hơn vâng. tại vì thông tin nó đầy đủ hơn dạ. và các bạn biết được rằng các bạn sẽ được hỗ trợ bởi nguyên một cái hệ thống các bạn sẽ có school counselor tức là chuyên viên tham vấn học đường dạ. rồi các bạn có thể hỗ trợ của chuyên gia tâm lý học đường là school psychologist dạ. rồi thậm chí các bạn nếu cái điều đó nó liên quan tới các cơ chế xã hội thí dụ bố thất nghiệp mẹ không có tiền trả tiền nhà hay vân vân thì có thể vận dụng một cái vai trò thứ ba ở trong nhà trường Hoa Kỳ là chuyên viên công tác xã hội học đường ừ. school social worker dạ. cho nên nó đa dạng như vậy nó dạ. có thể vận dụng được tuy nhiên nói như thế này thì cũng phải nói một cái điều khác đó là tuy cái hệ thống ở Mỹ thì nó tiêu chuẩn nó đặt ra như vậy nhưng mà không nhất thiết học khu nào cũng có những cái cũng có những cái uh, uh, dịch vụ toàn diện và tốt đẹp như vậy dạ. và đó là cái điều mà các nhà giáo dục của Mỹ nó đấu tranh liên tục để bảo đảm cái bình đẳng là như vậy dạ. chứ nhiều cái học khu nghèo thì các em học sinh trong đó bị thiệt thòi hơn dạ. bây giờ nói tới điểm khác biệt thứ hai có một số học khu tại Hoa Kỳ đó là um, đã chứng kiến những cái cảnh bạo hành Ừ. domestic violence chẳng hạn ở trong gia đình của mình ừ. Dạ. chứng kiến được những cái giết chóc bạo lực ở trong xã hội dạ. à, chứng kiến cái cảnh ma túy sử dụng ma túy dạ. ở trong cộng đồng ừ. và điều đó nó có tác hại rất là tác hại ở trong cái xã hội à, cái học sinh như vậy ở đây tôi phải nói thẳng ra cái điều này nói thì ngay như là kẻ xấu Mỹ yeah. Dạ. nhưng mà tôi làm việc trong một cái học khu lớn thứ nhì tại tiểu bang California yeah. Dạ. lớn thứ nhất là Los Angeles tên đó tất cả các bạn đều biết thứ nhì là Long Beach yeah. Dạ. thì ở đó có một số trường học mà học sinh lớp 11, 12 dù là thiểu số đi nữa nhưng mà mình vẫn phải có thứ nhất là bạo lực là phe đảng tấn công nhau thí dụ tôi làm việc ở một cái trường học mà băng đảng của các học sinh sắc tộc Campuchia dạ. các học sinh sắc tộc Mễ tức là Nam Mỹ dạ. hoặc là Trung Mỹ học sinh da đen dạ. và da trắng đánh nhau à, vâng. đánh nhau đó là một cái cái thứ hai có những ai học sinh đến trường là và vẫn còn trong tình trạng say thuốc cần sa hoặc là những chất khác và có một vài cái đường dây buôn bán nữ sinh về vấn đề tình dục Đúng. Dạ. có những cái đó Đúng. Dạ. thì có thể may mắn ở Việt Nam không có những vấn đề đó nhưng mà ngược lại ở Việt Nam chúng ta có tình trạng gì cái tình trạng là phụ huynh áp lực con học nhiều quá dạ. okay. các trường lớp mở ra chưa chắc là đã có chất lượng ừ. tức là đồ giả cũng khá nhiều Đúng okay. để mà rồi ngoài ra đó là tâm lý phục tùng và chịu đựng của giới trẻ người trẻ Việt Nam cũng cao hơn nhưng mà điều đó cũng đi kèm với những cái gọi là nhập tâm internalize nhập tâm yeah. Dạ. những cái áp lực và làm cho các em trở nên quá khổ sở uh ừ. ừ -huh. đôi khi một chút phản kháng nó có ích lợi dạ. để tập cho các em cái khả năng tự bảo vệ mình trước những cái áp lực của cuộc sống yeah. Dạ. những cái thách thức bất công của cuộc sống yeah. Dạ. còn nếu chúng ta muốn con ngoan trò giỏi mãi mãi thì vô tình chúng ta sẽ dạy cho con của chúng ta thái độ phục tùng bất kể yeah. Dạ. và sau này nó sẽ phục tùng với người có chức có quyền có tiền ừ. thậm chí vợ phục tùng chồng chồng phục tùng vợ hay vân vân và cuối cùng như vậy nó sẽ không thể nào hạnh phúc và chưa bao giờ tìm được cái sức mạnh của cá nhân của mình và yeah. bản sắc riêng của mình Ừ. câu câu câu trả lời rất là hay rất là ý nghĩa của thầy em có một câu hỏi như thế này nhân thầy vừa mới nói đến tức là một trong những cái vấn đề nhức nhối nhất khi mà nói về cái học đường thì có nghĩa là mình phải nói đến việc về kỷ luật thường phạt ừ. các học sinh bằng các cái biện pháp mạnh ừ. thì thỉnh thoảng thì, thì thì thầy cũng cũng cũng đọc ở trên tin tức thì có rất là nhiều những cái mạng xã hội đưa tin về cái việc là giáo viên phạt học sinh gây thương tích chẳng hạn hoặc là học sinh bị tự tử tự tử tự tử trước trước khi mà bị bị phạt ở trước toàn trường thì ở trên spy room của bọn em cũng đã nhận được cái bài viết rất là gây nhiều tranh cãi khi tác giả phản đối việc à, chép phạt thường thấy của các thầy ừ cô vì phương pháp này như là một sự bạo lực về thể chất cũng như là tinh thần của học sinh không biết là thầy à, thầy có góc nhìn như thế nào về các cái thực trạng trên và những hành động như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào đối với tâm lý của các bạn trẻ để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta sẽ bước lùi một bước mà nhìn rộng hơn phương pháp trừng phạt như vậy bằng cách đánh này chửi bới này vân vân á chúng ta thường dùng cho ai cho sinh vật nào cho thú cưng cho cho mèo cho thú vật vâng ngày nào mà chúng ta dùng phương pháp kỷ luật cho thú vật và cho người giống nhau dạ. thì ngày đó thì thật sự chúng ta còn quá lạc hậu dạ. em có thấy những phương pháp đó là phương pháp dùng cho thú vật không Đúng đánh đập mà. Vâng. la chửi mắng vân vân dành cho thú vật phải không ạ ừ. Ừ giả dụ là thú nó hiểu được ngôn ngữ người nhưng mà một số người thì lại cho rằng đó là tình mình phải nghiêm khắc thương cho cho roi cho vọt chẳng hạn ừ tôi vẫn có thể nghiêm khắc với em tôi nói là bắt bắt đầu từ ngày mai thì em không nên làm như vậy nữa vì như vậy đó thì là nó có hại đến sức khỏe của em và nếu em vi phạm thì tôi sẽ phạt em ở cái việc là cuối tuần này em sẽ không được đi chơi mỗi tuần đó là mỗi ngày á, tôi sẽ cắt thời gian mà em nhìn vào Facebook á, xuống chỉ còn là 15 phút mà thôi. Ừ, yeah. Dạ. Thì có đó cũng là kỷ luật. Yeah. Vâng và có một cái cuốn sách từ thập niên năm mươi mấy của việc miền của ở tại Hoa Kỳ dạ. là chính cuốn kỷ luật không nước mắt à. cho nên cái tên mà kỷ luật không nước mắt đó thật sự là cái nhóm mà giảng dạy cái đó là họ mượn cái tựa đề của cuốn sách đó yeah. Dạ. kỷ luật không nước mắt yeah. Dạ. kỷ luật không nước mắt chỉ là ứng dụng lý thuyết hành vi chủ thuyết hành vi behaviorism vào trong vấn đề kỷ luật bằng cách sử dụng giữa trừng phạt và khen thưởng một cách khôn khéo yeah và người ta nghiên cứu thấy rằng thưởng có lợi hơn phạt. Dạ. Okay. Ừ. Nó thay đổi hành vi tốt hơn là phạt. Dạ. Và khi thưởng phải theo một cái kế hoạch gọi là lịch trình gia cố là schedule of reinforcement. Chứ ừ. không phải lúc nào nó làm tốt thì cũng thưởng dạ. thì nó sẽ không học được cái hành vi đó. Tất cả đều có nghiên cứu khoa học và chủ chủ thuyết hành vi cũng là phát từ năm thập niên 50 60 của tại trước. Ừ, tức là nếu bây giờ là 2022 thì chúng ta bị lạc hậu tới là bao nhiêu? Gần cả trăm năm chắc. Gần Hay là bảy mươi mấy dạ, năm. đó thì đó là một cái điều đáng buồn. Và ngày nào và còn về vấn đề triết lý là ở chỗ là thầy nhấn mạnh trở lại nhìn về vấn đề triết lý. Ngày nào chúng ta còn dùng những phương thức trừng phạt thú vật để trừng phạt con người, đặc biệt là trong môi trường học đường thì ngày đó chúng ta chưa được tiến hóa cho lắm Đạ. Dạ. trên cái thang hay là trên con đường làm người Đạ. Dạ. bây giờ đó hiện nay ở Hoa Kỳ và các quốc gia tiên tiến người ta sử dụng một phương pháp trừng phạt gọi là restorative justice dạ. phục hồi công lý ừ. mà điều hết sức thú vị là cái phương pháp này vốn phát xuất từ bộ lạc Maori Maori okay. Maori à, là một cái thuộc à, chủng Polynesian sống ở New Zealand Đó. Vâng. là cái người mà làm lỗi cho người khác thì phải thực hiện những hành động để phục hồi danh dự vật chất hay bất cứ cái gì mình đã làm thiệt hại cho người đó dạ. nói thí dụ như bây giờ thầy vô tình thầy phá vỡ cái đồng hồ của em dạ. thì thầy xin lỗi em là một cái chuyện đương nhiên nhưng mà sau đó thầy phải đi làm thầy kiếm tiền có thể tích lũy từ tháng này tháng qua đồng hồ em mắc tiền quá thí dụ vậy yeah. Dạ. xong rồi mua lại cái đồng hồ cho em dạ. restorative just ờ. nếu thầy nói xấu em khiến cho bạn bè em tẩy chay thì thầy xin lỗi xong rồi thầy phải đi tới từng người bạn kia để giải thích để làm sao để xóa đi cái hậu quả cái đó mới gọi là restorative justice Đã. Dạ. nó đòi hỏi cái gì nó đòi hỏi cái sự khiêm cung ý thức về lỗi của mình nó đòi hỏi cái chuyện đó là ý thức được cái tầm cái nguy hại của cái việc lầm lỗi của mình gây ra cho người đối diện của mình dạ. và mình phải làm để trả lại cái trạng thái ban đầu của cái tình huống tại vì mình đã làm gấu dòng gần giống như là nó đẹp đi rồi cái sự quân bình dạ. thì bây giờ mình phải làm phục hồi lại cái tình trạng công lý ở đây em thấy nó nó hai cấp độ cấp độ thứ nhất là mình trừng phạt là có một cái chủ thể và trừng phạt cái người nhận hình phạt và vì mình nhìn xuống và mình đối xử người đó như thú vật cho nên mình dùng bạo lực để đối xử đúng không ạ yeah. Dạ bạo lực bằng nếu nói la mắng thì thật sự đó cũng là bạo lực bằng tinh thần mày là thằng khốn nạn ngu dốt rồi vân vân thì cũng là một hình thức bạo lực mình đã nói bạo hành từ tinh thần và bạo hành từ thể chất đúng rồi đúng rồi ở tầng cao hơn tức là cái tầng là mình vẫn có một chủ thể tức là thầy cô hoặc là bố mẹ và bên kia có một cái đối tượng mình tạm gọi là thụ thể đi dạ. tức là người nhận những cái hình phạt và mình khôn hơn người kia mình ra kế hoạch là bây giờ thay đổi hành vi của người kia mình sẽ cho thưởng phạt này nọ vân vân yeah. Dạ. nó làm tốt thì mình thưởng yeah. Ừ. xấu thì mình phạt yeah. Dạ. à, bây giờ các bạn trẻ hãy so sánh cái này ha với là hình thức làm việc trong các công sở <laughs> hoặc là các công ty ừ. giai đoạn đầu là cái chế độ nô lệ dùng roi vọt để ừ. bắt người khác phải làm việc yeah. Dạ. đúng không yeah. tầng cao hơn là Tần dùng khen thưởng hay là đuổi việc hay là trừ lương ừ. để mà thưởng phạt dạ. cái tầng cao nhất là restorative justice là ở đây đó thưởng phạt như thế nào thưởng phạt bằng cách ngồi lại với nhau người đã bị à, người làm lỗi và kẻ nạn nhân và nạn nhân và mình ngồi như vậy và cùng thảo luận với nhau một phương thức dĩ nhiên là không dễ không dễ không dễ không dễ, không dễ dàng. Vâng. nhưng cái bước đầu mà hai bạn trẻ đó ngồi được với nhau ừ. hay là ngồi trước thầy cô khi bạn đó chỉ chịu phá hỏng đồ đạc vân vân là đã một cái bước tiến rồi cho nên ở đây nó nhấn mạnh cái tiến trình gì cái tiến trình thứ nhất á, là mediation tức là hòa giải dạ. và tiến trình thứ hai là restoration cái phục hồi thì như vậy khi ngồi xuống và hai bên thương thảo với nhau thầy hôm qua thầy nói xấu em với toàn nghĩa là cộng đồng Facebook <laughs> bây giờ thầy phải đăng thầy nghĩ là thầy phải làm sửa chữa cái đó bằng cách là thầy sẽ viết mấy cái bài để em trả lời là nhận lỗi về thầy thầy sẽ nói là tại sao tôi làm như vậy và ảnh hưởng như vậy và thầy sẽ làm sao trả lại danh dự cho em và như vậy cái chủ động ở đây nó không còn ở chỗ ông thầy ừ. là em tôi phạt em tôi thưởng em ừ mà ở đây á, trao cái quyền tự chủ lại cho kẻ làm lỗi để quyết định xem mà mình sẽ nên hành động như thế nào mình sẽ làm như thế nào để trả lại cái sự công bằng cho nạn nhân thì như vậy ông thầy chỉ đứng vai trò facilitation ừ. tức là gợi mở hướng dẫn để cho cái tiến trình đó nó thực hiện mà thôi dạ. và như vậy cái sự tôn trọng về nhân bản nhân vị nó cực kỳ quan trọng nó trả lại quyền chủ thể cho chính người làm lỗi chứ không phải là thụ thể nữa em thấy nếu mà đọc những cái cho nên đề nghị các bạn trẻ cái chuyện đó khi các bạn trẻ đọc những cái thông tin như vậy ở trên mạng hay vân vân á, các bạn phải hiểu được cái triết lý nó nằm đằng sau đó và ở đây mình thấy cái triết lý ở chỗ đó trả lại cái quyền tự chủ và cái đó là cái cao nhất cho cái người lẫn nạn nhân lẫn là kẻ thủ ác và như vậy thì cái tiến trình mà ăn năn sám hối nó mới là trọn vẹn. Ừ. Em nó mới là trọn vẹn. Nếu mà làm được như thế thì gần như là nếu mà toàn bộ các cái trường bắt tay nhau mà làm được như thế thì em nghĩ là gần như đó là một cuộc cách mạng trong trong trong việc giáo dục ạ. Uh-huh. Chúng ta có thể làm như vậy và còn một điều nữa là còn cái chuyện khi nãy em nói phải nói luôn cái chuyện đó là viết <laughs> viết tại sao phải chép phạt Trái phạt là tại vì chúng ta hiểu theo một phương pháp cũ. Tức là thứ nhất là chúng ta học vẹt. Trái phạt là mình thức học vẹt. Dạ. Tức là nói lần sau em sẽ không đánh bạn bách nữa. Và lần viết cái câu đó một ngàn lần chúng ta nghĩ rằng cái câu đó nó cứ đọc như tụng kinh và vào đầu thì chúng ta sẽ hành động như thế đó. Ừ. Nhưng mà vậy nó là một hình thức gì? Lập trình. Một hình thức lập trình mà con đơn quá cực kỳ đơn giản chúng ta muốn cài vào đầu cái người đó dạ. cái ý tưởng đó để người đó hành động theo cái việc đó và nó là nền tảng của một cái nền giáo dục thật sự nó không phải là giáo dục mà nó là tuyên truyền tức là như Gerben thấy Gerben hả hình như là Gerben là bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc xã Bè, đã nói rằng ừ, dạ. nói rằng điều gì các bạn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì cuối cùng nó sẽ thành sự thật nó sẽ trở thành sự thật thế đây là cũng hình thức như vậy dạ. chúng ta cứ nghĩ rằng viết cái câu đó một ngàn lần cái người đó nó sẽ nhập tâm cái điều đó và hành xử như vậy dạ. cái thì chúng ta không đối xử với cái kẻ thủ ác hay là người vi phạm kỷ luật dạ. cái từ nhẹ hơn là vậy bạn như thú vật để mà đánh đập nữa dạ. la mắng nữa nhưng mà chúng ta đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật như là gì robot robot Vâng, chúng ta đối xử như là robot, dạ. như là máy móc. Dạ. Mà chúng ta chưa đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật như con người. Ừ. Chúng ta thấy các tầng không ạ? Đánh đập, chửi mắng, tầng đối xử với vậy. Dạ. Và quyền chủ động đối xử vẫn rơi vào cái kẻ trừng phạt. Ừ. Tầng cao hơn là thưởng và phạt này nọ. Cho dù phạt rất là văn minh, là giữ lại đồ vật à, không cho đi chơi thí dụ vậy có văn minh hơn tức là removal cái privilege tức là những cái đặc quyền tách ra khỏi nhưng cái quyền mà thưởng hay phạt vẫn nằm ở kẻ có quyền lực nhiều hơn em em nghĩ cái này vấn đề này mình không những áp dụng có thể ở trong trường lớp mà có thể ở trong ngay cả trong gia đình là mình có thể thay đổi ngay được được được cách phạt thưởng như như, như thầy vừa trao đổi ừ. dạ. em thấy và em thấy cái ý nghĩa của nhân bản chủ thuyết nhân bản ở chỗ là trả lại cho cái chủ thể cái quyền quyết định của mình dạ. và quyền tự chủ và ngay cả vi phạm đó học vi đó dạ. và điều đó học từ đâu bộ lạc Maori ở New Zealand các chiến binh của New Zealand <laughs> cảm ơn thầy về uh, câu trả lời vừa rồi thầy bây giờ em sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo cũng sẽ khá là thú vị tức là nói về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh thì theo em giáo viên không chỉ là một người truyền đạt kiến thức ừ, thông thường mà còn một phần nào đó là một người thầy hướng dẫn về tâm lý ừ. à, mới đây trên Spider Room thì có một cái bài viết là một lời thú nhận của giáo viên rằng bạn từng có một học sinh trầm cảm học tập xa suốt nhưng bạn ấy không nhận ra điều đó và mặc định là học sinh chảnh mảng lười học và bạn đã trách mắng nặng nề trước lớp với học sinh đó và chính học sinh đó thì cũng không dám chia sẻ thêm gì sau này bạn phát hiện ra và cảm giác của bạn là vô cùng là hối hận ừ. thì theo thầy thì nhiệm vụ và vai trò của giáo viên là như thế nào trong vấn đề sức khỏe tâm lý của học sinh và sinh viên ừ. à, nhưng mà em ở đây em cũng bổ sung thêm là phần lớn là mọi người không có cái người Việt Nam mình dạo gần đây thì mới quan tâm đến cái sức khỏe về tinh thần và tâm lý thôi ạ thì trước đó là gần như không có gần như gần như không có chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất rồi là học có tốt có có vui vẻ hay không chứ ít khi quan tâm đến bởi vì thể chất thì mình có thể nhìn thấy rõ ràng đau đớn ở đâu thì mình có thể sửa chữa ngay nhưng mà về tinh thần vì phí về tinh thần thì gần như là nó vô hình khó quan sát được ừ. thì, thì, theo thầy thì, thì kiến giải của thầy là như thế nào ạ ừ. khi mà một giáo viên và đã từ chối cái trách nhiệm quan tâm tới sức khỏe tinh thần của trẻ em quan tâm tới cái đạo đức cũng như là lý tưởng sống ý nghĩa sống của các em thì chính người giáo viên đó đã từ chối một cái thiên chức rất là quan trọng trong cái việc xây dựng nên những cái con người có lợi ích cho xã hội dạ. những công dân cho đất nước và những con người cho vũ trụ đó là như vậy tại vì dù muốn dù không vô tình hay hữu ý thì học sinh sinh viên vẫn học theo tư cách tác phong lý tưởng sống quan niệm của vị thầy vị cô những ông thầy bà cô mà các em học sinh yêu thích cho nên tự giới hạn cái việc dạy của mình vào cái việc duy nhất là trao truyền kiến thức là mình đã chối từ cái thiên chức đó thứ hai cái quan niệm đó nó không có phù hợp với quan niệm vị trí người thầy trong văn hóa đông phương ừ. cái chữ thầy nó mang nhiều rất nhiều cái ý nghĩa đó dạ. là người dẫn đường người chỉ đạo người mà có thể gợi hứng cho một em học sinh không phải chỉ sống một không phải chỉ học hành giỏi hơn mà có thể sống tốt đẹp hơn như chẳng hạn hình ảnh ông đồ thời xưa ông đồ đâu phải chỉ là tới dạy chi hồi giả giả và những kinh sách đó đâu ông cũng phải thể hiện cái cung cách sống điềm đạm của ông dạ. có rất nhiều cái vị là tiếng vi quan thoái vi sư tức là gặp thời gặp mà thời cơ thuận tiện thì mình ra làm quan dạ. gặp những thời cơ không thuận tiện thì mình về làm giảng dạy làm sư dạ sư ở đây là giáo viên giảng viên vân vân một cái vị thầy đồ ở trong làng và như vậy không chỉ nêu gương không phải chỉ dạy cho bọn trẻ con nghĩa là hỉ mũi chưa sạch cho tới những anh chàng đã lồng ngồng mà chữ học về những cái chữ thánh hiền mà còn phải nêu cái tấm gương đạo đức không phải chỉ cho đám học sinh đó mà cho cả làng thời xưa em vào một cái khu xóm mà nghe nói ừ nhà đó họ sống rất là đàng hoàng gia phong rất là tốt nhà ông giáo này ông giáo kia em thấy mà vâng. như vậy nó là cái niềm cảm hứng của một người làm giáo viên là niềm cảm hứng cho cả xã hội xung quanh còn khi chúng ta biến cái ngành nghề giáo viên thành chỉ là một cái công việc thuần túy ăn lương thuần túy thì chúng ta đã sỉ nhục người vai trò của người giáo viên thậm chí học sinh nhiều đứa bây giờ và cả Hoa Kỳ nữa chỉ mặt giáo viên nói là không có tội tôi thì không có tiền để trả lương cho các cô các thầy ừ. đâu em thấy có hiện tượng nó có. xảy ra và điều đó rất là đau lòng đau lòng và em cảm thấy là không công bằng với các các giáo viên uh-huh. thời thời nay nhưng mà chính chúng ta cũng đang sỉ nhục giáo viên bằng cách là có những câu và cái đó là thực tế do những chính sách chuột chạy đầu sào cùng sào mới vào sư phạm ừ. và những người vào trung học sư phạm lại là những người không hoàn tất việc học của à, trung học mà trong khi trung học sư phạm bây giờ thì không còn nữa bây giờ thấp nhất là cao đẳng sư phạm nhưng mà thời thầy còn đi học ở miền Việt Nam đây đó sau năm 75 đó, có trung học sư phạm ừ. và trung học sư phạm lại được dạy gì được dạy mẫu giáo dạ. và mẫu giáo là cái tuổi cực kỳ quan trọng chúng ta gọi đó là khai tâm dạ mà là chúng ta cho những bạn học không vượt qua được trung học mà đi dạy học đi dạy và đi học con em chúng ta liệu em có an tâm để gửi con em tới học như vậy không đó là một cái vấn đề dạ. cho nên định chế trở lại trong khi tại những quốc gia mà chúng ta nói về cái hệ thống giáo dục bắc âu chẳng hạn thì trái lại đó là vào những cái đó đòi hỏi phải có bằng thạc sĩ ừ. và phải đòi hỏi thật người dạy lâu năm có kinh nghiệm mới được dạy những cái lớp như vậy tức là nó mần mòn là đòi hỏi đúng. phải cả thạc sĩ luôn đúng tức là giai đoạn quan trọng nhất của uh ừ -huh. Vâng. đó là như vậy ừ. thí dụ như thầy có thành người ngày hôm nay là nhờ các ngoài bố mẹ ra ngoài sách vở những vị thầy tâm linh thì trong đó có giáo viên và đừng nói rằng giáo viên không quan tâm tới sức khỏe tinh thần tại vì á, là cái thời mà chúng ta chưa có chuyên viên tâm lý đó dạ. thì chúng ta đi lên chùa chúng ta đến nhà thờ chúng ta thổ lộ những vấn đề chúng ta đối với vị linh mục về sư thì họ làm vai trò của một chuyên viên tâm lý đấy ừ. mặc dù đôi khi nó nhiều thứ bất cập người nào gặp cảnh hoạn nạn cũng nói tại kiếp trước con vậy <laughs> cho nên bị <laughs> con mới bị vâng. khổ như vậy thì <laughs> như vậy cũng chẳng vẫn phải là tham vấn tâm lý đúng không nhưng mà giáo viên thầy có một cái người mà cũng xin phép cô bà nhắc tới tên cô đây là cô phạm thị kim cúc dạ. cô đó là giáo viên dạy sử tại trường trung học xuyên Việt Anh dạ. và sau và trước năm 75 cô ta là giám học cô ấy là giám giám học dạ. lúc trước mình có trường là giám thị dạ. là giám học cô ấy là giám học và cô ấy dạy môn sử và giáo viên chủ nhiệm của thầy năm lớp 11 cô ấy bỏ suốt các các buổi tối đó thầy nói là ít nhất là 7 buổi tối trong tuần thì chắc cô dành hết là 6 buổi tối rưỡi để học sinh tới tâm sự ừ thầy có thể nghĩa là buổi tối đó buồn buồn <laughs> không có tiền uống cà phê nghĩa là buồn buồn thầy có thể tấp vào nhà cô và ngồi nói chuyện với cô nhiều khi tới 10 giờ đêm và cô lắng nghe khuyên bảo này nọ vân vân và cho tới bây giờ những cái lời khuyên của cô thầy vẫn ghi nhớ dạ. đó là như vậy có những người như vậy họ để lại những cái dấu ấn rất là mãnh liệt trong đời sống của chúng ta đúng rồi đúng rồi và nó hình thành được nhân cách của chúng ta đúng rồi không phải chỉ riêng về vấn đề cảm xúc vấn đề lý tưởng sống mà còn cả những cái vấn đề cách thế chúng ta tiếp cận những vấn đề trong cuộc sống và phải nói một lời là tri ân tất cả các quý vị thầy cô mà đã và đang là niềm cảm hứng cho tất cả các học sinh nhờ những người như vậy mà biết lắng nghe như vậy thì quả thật giảm biết bao nhiêu bạn trẻ bớt được cái gánh nặng tinh thần bớt căng thẳng lo âu và trầm cảm và tránh được cái chuyện tự sát Dạ. Hiện nay trong trường của chúng ta còn bao nhiêu vị thầy cô có thể mở lòng ra, chứ nói tới mở thời gian ra, mở cánh cửa của nhà riêng ra để có thể tiếp nhận học sinh mà nghe cái lời của học sinh chia sẻ những đau khổ trầm phẫn uất buồn bã của các em. Ừ. Thậm chí là thầy đã biết có những em học sinh của cô Cúc tới nói về chuyện là um, mất tiền nghèo đói thầy nói về thất bại trong mối tình đầu yeah. Dạ. nói về những khó khăn trong học tập và thậm chí có những bạn nói về vấn đề phá thai vâng. những cái trải nghiệm không dám nói với gia đình mà dám nói với cô và cô hỗ trợ các bạn đó vượt qua những cái giai đoạn tối tăm và khó khăn nhất đó cho nên cũng không thể nói là giáo viên không quan tâm tới cái vấn đề là sức khỏe tinh thần dạ. các bạn vẫn có những cái tấm gương như vậy vâng. nhưng mà cuộc đời nếu mà nói đó là tấm gương đó thì sao có vẻ ít ỏi quá chúng ta phải làm sao đó là một cái thực hành và đã chấp nhận vào nghề giáo thì đi kèm với cái trách nhiệm cái lương tâm như vậy vâng. nghề giáo phải tới là một cái ngày ngày ở đất nước này nó là một cái niềm cảo cảm hứng cao nhất một cái thiên chức mà nó gần như đó là cha mẹ thứ hai của đứa trẻ vâng. và điều đó cũng có nghĩa là phải bảo đảm tài chánh họ phải được trả lương xứng đáng xứng đáng cho người ta và phải cái vị thế của họ trong xã hội thì phải được công nhận cũng theo một cách khác chứ không như theo những cách mà thời đại bây giờ em nghĩ uh -huh. là ừ đang đang diễn ra đang mạng xã hội đang đối xử khá là tệ đối với các thầy cô uh ừ -huh. theo quan điểm cá nhân của em đó là một cái hết sức là bất công bất cập và rất là khổ sở trong khi chúng ta trong một cái xã hội nhấn mạnh về yếu tố con người là vốn quý nhất thì chúng ta <laughs> lại là đối xử với những cái người tạo ra những cái vốn đó một cách rất là tệ bạc ừ. em xin chuyển đến câu hỏi tiếp theo ừ. là hiện tại thì các bạn học sinh với sinh viên đều phải đối mặt với những cái áp lực đồng trang lứa rồi là tình trạng bạo lực học đường tình trạng bạo lực học đường thì thầy có thể quan sát thấy là các cái clip mà up lên đánh hội đồng bạn rồi mọi thứ rồi áp lực từ cái mạng xã hội nữa ừ. mọi người nhìn thấy những cái thứ hào nhoáng bên ngoài ừ. chạy đua theo và áp lực từ cả gia đình cả từ trường học tất cả những cái thứ đấy trộn lẫn thì có vẻ như là thời đại ngày nay thì các bạn gặp rất là nhiều cái vấn đề đau đầu cần phải giải quyết vậy thì đâu sẽ là phao cứu sinh của các bạn đấy và cách giải quyết các các việc ví dụ như bạo lực học đường là như thế nào có những cái bạn là bị bắt nạt rất là lâu rồi nhưng mà về cũng không dám chia sẻ cho bố mẹ rồi là cũng cứ chịu đựng như vậy rồi đến một thời điểm mà nó bùng phát lên thành một cái hành động gì đó dại dột thì mất đi cả một cái tuổi thanh xuân của mình chẳng hạn uh-huh. thì theo thầy đâu là pha cứu sinh của các bạn học sinh và sinh viên bây giờ à, giải quyết cái vấn đề đó cần nguyên cả hai một hệ thống chúng ta hãy nhìn vấn đề bạo lực học đường á, từ nhiều cái góc cạnh khác nhau dạ. dĩ nhiên đây cũng sẽ phải là một cái uh, nội dung mà sẽ tốn nhiều tiếng đồng hồ nếu đi vào phân tích sâu xa em nghĩ cái những nghiên cứu như vậy rồi. nhưng mà thôi ngắn gọn thì chúng ta cũng tạm nói như thế này là đầu tiên chúng ta hãy nhìn tới những kẻ mà bạo hành hay là gây ra bạo lực tức là những kẻ bắt nạt tại sao các em đó có nhu cầu bắt nạt nghiên cứu cho thấy đó là những cái trẻ đó thông thường sẽ không có học giỏi cho lắm xuất thân từ những cái gia đình đó là à, bạo lực bạo hành ở trong đó thậm chí là bố mẹ bỏ bê dạ. thứ ba nữa là trí thông minh IQ á, không phải là cao lắm ừ. À, vâng và đôi khi nó xuất phát từ các em đó xuất thân từ một cái môi trường bạo lực và ngoài ra bạo lực học đường nếu nhìn từ một cái bối cảnh lớn hơn nó lại xuất hiện ở những cái vùng cộng đồng mà nạn thất nghiệp gia tăng ừ. các tệ nạn xã hội như là đĩ điếm ma túy à, cướp giật nó có cho nên cái đó cũng là một vấn đề nhưng mà trường hợp của Việt Nam đó là nghiên cứu của ngoại quốc hiện nay thì ở Việt Nam rất tiếc là thầy bị giới hạn trong cái chuyện là đọc những cái nghiên cứu Việt Nam về các yếu tố gọi là nguy cơ risk factor tức là những yếu tố không phải là nguyên nhân tại thực sự hiện tượng xã hội không thể nào xác định đây là nguyên nhân duy nhất khi nguyên nhân và kết quả ở đây khơi khoa học một chút các bạn trẻ làm quen để mà có thể học lên học các ngành khoa học khi chúng ta nói nguyên nhân và kết quả chúng ta có thể chỉ có thể xác định được đó khi trong một cái control experiment tức là một cái nghiên cứu mà có kiểm soát dạ. không để những cái yếu tố ngoại vi tác động vào gây nhiễu cho cái quan hệ giữa cái biến số đầu và biến số biến số nguyên nhân và biến số kết quả vâng. mà đây trong xã hội nó rất là phức tạp nhiều yếu tố chồng chéo đang xen lẫn nhau theo thứ tự thời gian lẫn đa dạng trong không gian thì chúng ta chỉ nói tới là các yếu tố nguy cơ mà thôi tức là một cái trẻ mà bạo lực bắt nạt người khác nó có thể mang những yếu tố đó thế như vậy cái vấn đề tiếp cận nó phải giải quyết một cách tích cực nhất đó là phải giải quyết đầu tiên là giải quyết những ở cái mức macro level tức là ở cái mức vĩ mô dạ. hỗ trợ cho vấn đề xã hội cộng đồng nó được thăng tiến tốt lên giảm nghèo đói ừ. giảm nghèo đói và cái đó là thầy cũng biết là trong xã hội của Việt Nam đang có những cái nỗ lực như vậy kết quả tới đâu thì còn là vấn đề đáng bàn okay. thứ hai là giáo dục cộng đồng về vấn đề giải quyết vấn giải quyết vấn đề thí dụ như là chúng ta nói về khi nãy đó dạy con chúng ta dùng bạo lực hay là dạy con bằng phương pháp phục hồi công lý nếu mà ai cũng thực hiện phương pháp phục hồi công lý thì chúng ta sẽ giải quyết bạo lực bằng cách khác giải quyết vấn đề xung đột bằng cách khác dạ. đó và còn một cái điều nữa đó là chúng ta phải thấy ở đây đó là vấn đề tự thể hiện cái khái niệm tự thể hiện là cái khái niệm hết sức khôi hài ở Việt Nam là chúng ta che lấp những cái giá trị cốt lõi của chúng ta thật sự vì chúng ta bị phá hủy khi chúng ta không có một cái nền giáo dục của gia đình ừ. sâu sắc dạ. và cho chính những bậc cha mẹ thực sự đã có trải nghiệm và có tri thức sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống nói cụ thể là ý nghĩa của vị trí của chúng ta như là một con người đối với trách nhiệm chính mình trách nhiệm đối với gia đình trách nhiệm đối với xã hội và với quốc gia Đạ. Dạ. phải thấy rõ trong những cái tương quan đó để định hình Đạ. Dạ. từ đó mới là niềm cảm hứng và có thể cung cấp cho con em hay nói đúng hơn không phải cung cấp mà là gợi hứng hỗ trợ làm một bà đỡ để những cái giá trị cốt lõi được hình thành nơi con của chúng ta ừ. thì khi có những giá trị cốt lõi đó, trẻ em không tìm vào những việc thể hiện chính mình bằng những cái phương tiện hết sức là cạn cợt phương thức hết sức là cạn cợt nhưng lại bằng những phương tiện cực kỳ nguy hiểm vâng. thí dụ quay clip đánh nhau đột quần lột áo bạn rồi bỏ lên video Dạ. tìm sự thỏa mãn trong vài cái like và chục ngàn cái like trong khi mình hủy hoại cái nhân phẩm của người kia dạ. và ngoài ra cái đó là liên quan tới một chuyện đó là ý thức còn ờ, một chuyện là cảm xúc hay là tâm trạng dạ. tại sao chúng ta có thể đánh một người khác mà chúng ta không có thương cảm thấy xúc động hay đau khổ nếu nghiên cứu về vấn đề cảm xúc chúng ta thấy có hai yếu tố yếu tố thứ nhất là chúng ta lên một cơn điên về cảm xúc dạ. bố mẹ nếu phạt con đánh con thầy cô nếu phạt trò đánh trò bằng cách cũng nổi cơn điên như vậy lao vào học sinh mặt mày dữ dằn la hét đánh đập thì cũng vô tình đã kích hoạt cho trẻ tập cho trẻ cái sự kích hoạt sự kích hoạt của hệ thống thần kinh giao cảm đây là một điểm hết sức quan trọng uh ừ -huh. Dạ. thần kinh giao cảm và khi trẻ nó bị kích hoạt thì nó cái phản ứng nó cũng như vậy dạ. và cho nên nó lao vào cơn một cơn gọi là hiếu sát <laughs> đánh đập bạn bè mà cảm thấy đã chữ đã trong ngoặc kép dạ. là tại vì cái cơn hưng phấn của cái hệ thống thần kinh giao cảm chiếm nó được kích hoạt ở như vậy cái điều thứ hai đó là khi chúng ta làm những cái đứa trẻ mà bắt nạt á, nó làm khi bắt nạt người khác nó tạo được cảm giác là tôi có quyền lực ừ, dạ. tôi có làm chủ tình thế mình xem các phim các em có nhớ tới cái việc đó là nhiều cái nhân vật là bọn trẻ con ở nhà bị bố đánh đập ra đường nó bắt nạt trẻ khác dạ. đó là một hình thức bù trừ ở trong nhà nó cảm thấy nó không được thương yêu nó bất lực làm chủ bản thân nó thì ra ngoài nó phải bù trừ bằng cách là như vậy bây giờ những kẻ mà những nạn nhân của trò bạo hành tại sao thế hệ con em chúng ta yếu đuối vậy tại sao sự nhẫn nhục như vậy cam chịu như vậy không nói lên cái dám nói lên cái quyền lợi của chính mình thì chúng ta đó là những phụ huynh ở một cái thành phần khác Vâng. Chúng ta tạo cái sự nhẫn nhục đó tại vì cả cuộc đời chúng ta cũng phải nhẫn nhục hay sao? Với những kẻ có chức, có quyền, có tiền, có thế hơn chúng ta. Để và vì vậy thì những cái vinh danh như là đồng tiền không là gì cả hay là những giá trị phải đặt trên những cái giá trị nhân bản rồi vân vân vô tình chúng ta cũng đã bỏ qua vâng. cho nên phải dạy cho trẻ cả khả năng bảo vệ mình chống lại bạo hành bằng cách là dám cất lên tiếng nói chống lại thì có cũng có những cái phương pháp thứ nhất là đoàn kết lại tôi vẫn nhớ câu của Karl Marx vô sản thế giới đoàn kết lại phải đoàn kết và những trẻ những bạn yếu đuối về thể chất yếu thể về thể chất xin đừng dùng chữ yếu đuối yếu về thể chất hãy đoàn kết lại để bảo vệ lẫn nhau yeah. Dạ. điều thứ hai nữa có lẽ là bây giờ nó không có phổ quát thời xưa đó thầy học trường võ trường toán Đã. Dạ. lớp 6, lớp 7 thì ở đó đó chiều nào các bạn vẫn được học dịch võ đạo trong trường dạy võ luôn Đã. Dạ. và ở bên trường Xuân Ngọc Anh á, thì bộ môn Aikido tức là hiệp khí đạo Đã. Dạ. được giảng dạy như một cái bộ môn chính thức trong nhà trường ừ. cho nên là trẻ đồng thời được trang bị những cái phương tiện để bảo vệ của chính mình nó phải bảo vệ vấn đề bạo lực học đường mà đồng thời còn cái chuyện là bảo vệ đi ra ngoài đường bị cướp giật ừ. hãm hiếp vân vân có thể tự bảo vệ được mình đó là điều cần thiết và rõ ràng bắt thấy rằng á, nếu mà chúng ta chạy vài bước chúng ta thở hổn hển thì <laughs> chúng ta không có khả năng bảo vệ bản thân chúng ta tinh thần chúng ta nó cũng thấy yếu yếu theo vâng. thí dụ như bây giờ ra cướp đồng hồ một cái mình có thể dùng một đòn gì đó song phong quán nhĩ hay là thuận thủy thôi châu gì đó để mà tránh khỏi cái bị cướp giật chẳng hạn cái chuyện đó hoàn toàn bình thường và ngoài ra thì các bạn cũng biết là tất cả bộ môn võ đặc biệt là xuất phát từ Á Châu đó, đều nêu cao tinh thần võ đạo bao giờ học, có chữ đạo ở trong đó đúng học là luyện tâm từ nhu đạo hiệp khí đạo không thủ đạo không thủ đạo là karate dạ. đó vân vân hay là taekwondo chữ đô đó là đạo vân vân và hình như là mọi đạo. người mọi người quên mất là trong võ có cái đạo đấy nó khiến chúng ta suy nghĩ rất là tử tế về bản thân về đối thủ uh-huh. cũng như ừ là cái việc tôn sư trọng đạo trong uh-huh. cái ừ việc cái trách nhiệm của mình khi mà ra một cái đòn uh-huh. chứ không phải là đi học để mà đi ra ngoài kia để để làm này làm để làm anh chị làm, này, làm anh chị <laughs> hoặc là như thế nào uh-huh. yeah. Dạ. nhưng mà ở đây chúng ta có hai đối tượng là kẻ bạo hành hay là bắt nạt người bị bắt nạt nhưng mà còn kẻ bàng quan đúng rồi đúng rồi chúng ta không thể cái bàng quan cực kỳ quan trọng và các nghiên cứu cho thấy quan. rằng đó cái hành động của kẻ mà bắt nạt nó sẽ gia tăng nếu kẻ bàng quan không uh, can thiệp mà thậm chí còn khuyến khích cổ võ tán thưởng tình trạng đó hết sức tệ hại tại sao trẻ bàng quan không có can thiệp như vậy thì bây giờ phân tích sẽ còn tốn thời gian của các bạn chỉ nói vắn tắt một điều như thế này kiến nghĩa bất vi vô dõng giả câu đó của tiền nhân thấy việc nghĩa mà không làm thì không là dũng dạ. nói vậy thôi và câu đó là <clears throat> vân tiên lục vân tiên tấm dạ. tinh thần lục vân tiên là như vậy thấy việc nghĩa là phải làm đó thì uh, tại sao chúng ta có một cái thế hệ mà kiến nghĩa bất vi vô vọng giả dạ. không còn kiến nghĩa mà bất vi không còn làm nữa phải chăng bây giờ là nói qua tâm lý học tôi vẫn thầy vẫn thích quảng cáo cho tâm lý học nói về lên helplessness tức là bất lực tập nhiễm yeah. Dạ. của nghiên cứu của Martin Seligman yeah. Dạ. trong đó cho thấy rằng thú vật ở trong trường hợp này là chó khi mà nó đã nỗ lực để thay đổi hoàn cảnh nó ở trong thí nghiệm là chấm dứt một cái dòng điện nhiều lần mà không được thì nó sẽ bỏ mặt và nó sẽ trầm cảm tới khi có cơ hội nó cũng nằm bẹp xuống sàn không phản kháng không phản kháng không rên rỉ có phải vì chúng ta có một thế hệ kiến nghĩa bất vi vô dõng giả là tại vì chúng ta tại vì các bạn đó như sức biết là có can thiệp thì các bạn đó chỉ lãnh lãnh đòn nặng hơn thôi thậm chí không thay đổi được tình thế Bây giờ biết bao nhiêu người thấy cặp vợ chồng đánh nhau trên đường dừng xe lại ngắm xem mà mà không phải là dừng xe lại để bước vào can thiệp. Ừ. Sợ vạ lây như thế nào. Cái thái độ nghĩa là trái nhà hàng xóm bình chân như vậy kiểu đó. Tại sao như vậy? Tôi đặt câu hỏi. Là một người trí thức chúng ta cần đặt câu hỏi vâng. và tìm câu trả lời và cố gắng để xây dựng em xin đến với cả câu hỏi cuối rồi. cùng của ừ. của chương trình talk show ngày hôm nay thì nền tảng giáo dục của một gia đình thì luôn luôn có cái sự song hành giữa cha mẹ và và con cái ừ. thì có em quan sát thì có nhiều kiểu cha mẹ nhưng mà em sẽ xếp đơn giản theo hai nhóm này thì thầy tiện phân tích và trả lời tức là một số cha mẹ của phụ huynh à, một số phụ huynh hoặc học sinh thì kèm cặp rất là sát sạt lúc nào cũng ngồi học cùng con à, đưa con đi đón con về chăm con từng đi từng tí một và coi trọng điểm số ừ. luôn uh, hướng con học theo ý của mình ừ. chọn theo cái mong muốn của mình bố ừ. mẹ cho rằng đây là tốt nhất ừ. thì con nên làm theo những cái mà họ kiến giải của của tự bản thân có một số trường hợp thì cha mẹ rất là bận bịu cha mẹ không không theo sát được cha mẹ và phó mặc con cái cho thầy cô và trường lớp thì theo thầy là hai kiểu phụ huynh này như em tạm xếp thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của của của của các bạn học sinh ừ. và và theo thầy thì mình quan tâm bao nhiêu thì là đủ ừ. ở đây thì có một cái nguyên lý cũng cổ truyền thôi tức là vấn đề đừng có thái quá ừ. và cũng đừng có bất cập là ừ. nói theo đạo thì nó là vấn đề trung dung dạ. trung dung không phải là cái điểm giữa tại vì hai đầu là vô cực thì chỗ nào là dung điểm giữa ừ đúng rồi dạ. đó nội nội tư duy về toán học là đã thấy là sai rồi thì ở đây quay trở lại đó mình sẽ thấy đó là cái thái độ mà cây cao bóng cả ừ. nói tới cái đó là nhớ tới cái một cái chương trong cuốn dạy con tròn hoang mang của thầy là nói tới là che khuất bầu trời dạ. những bố mẹ tiếng anh gọi là helicopter, helicopter. parents dạ. bay vù vù trên đầu con kiểm soát tất cả mọi chuyện của con mà kiểm soát cứ tưởng bở cứ tưởng là mình biết hết về tất cả cái đời sống của con yeah. Dạ. trong khi á, chính mình á, lại là từ quê lên thí dụ như vậy yeah. Dạ. mình đi qua nghèo đói giai đoạn bao cấp chẳng hạn có nó à, mình đi qua những cái giai đoạn mà văn hóa chưa tiếp thu những cái giá trị của tây phương đặc biệt là miền bắc chẳng hạn yeah. Dạ. chưa tiếp trụ những tiếp thu những cái giá trị của tây phương nhiều mình lại gửi con đi học ở trường quốc tế nó lại nói tiếng Anh càng ngày nó nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt mà mình cứ nghĩ là mình biết cách giải quyết vấn đề và thời đó mình kiếm việc bằng phương pháp khác ừ. bây giờ mình kiếm việc bằng phương pháp khác dạ. và nghề thời xưa chỉ có mà bác sĩ kỹ sư chỉ lui tới một số nghề cổ điển dạ. còn bây giờ nó đi viết blog nó đi ờ, à, nấu ăn làm youtube nó làm youtube hay bất cứ như thế này nó vẫn kiếm tiền kiếm tiền còn khá nữa dạ. vậy thì mình biết cái gì để mình có thể giáo dục cho nó mà chỉ đạo tới mức như vậy là thậm chí có một cái từ thầy không hài lòng và xin nói ở đây luôn là xin các bạn trẻ đừng bao giờ dùng từ dẫn dắt dạ. không dùng từ dẫn dắt <laughs> dẫn dắt chỉ có súc vật thì nó mới cần dắt thôi dạ. mình vẫn có thể lãnh đạo được mà dạ. mình có vẫn có thể hướng dẫn được thôi mà đúng hơn nữa bố mẹ nên là người hỗ trợ dạ. như là một midwife tức là bà đỡ để giúp cho cái tài năng năng lực trí tuệ và lòng từ bi của con nó được hình thành và phát triển chứ không có phải áp đặt và chỉ đạo chúng ta phải thực hiện cái tinh thần dân chủ ngay trong nhà trường và ngay trong gia đình thì chúng ta mới làm bà đỡ để đỡ đẻ những cái thiên tài và những con người chính trực hạnh phúc và trí tuệ cho đất nước và cho xã hội của chúng ta yeah. Dạ. còn một cái chuyện nữa đó là làm sao để khi mà chúng ta dạy con chúng ta hỗ trợ được cái chuyện đó chúng ta tạo cho đứa con nó hình thành được một cái cá tính một cái tính cách tốt đẹp như vậy yeah. và dạ. chúng ta đã xong việc tại vì thật sự đó bây giờ mình nói thầy có con thầy dạy thầy quên mất vì phân tích phân thầy có thể dạy tiếng anh tốt đâu phải thầy biết hết tất cả các môn Vâng. và nói vậy thì các bà mẹ ở thôn quê một chữ nhiều khi cũng đọc nói chữ cắn đôi không biết thì hơi quá tại vì vấn đề xóa nạn mù chữ ở Việt vâng. Nam nó tốt <laughs> thì nói cái chuyện là học nhiều khi trí nhớ còn không, những dạ. kiến thức không vượt quá lớp 3 ừ. nhưng mà tại sao vẫn có những người con khi đi Mỹ đi Tây vẫn rất là thành công như vậy dạ. như vậy cái chuyện ở đây không phải là kiến thức của bố mẹ không phải cái chuyện khôn ngoan mà biết ở vào trường nào mà vấn đề là cái thái độ vấn đề là sự hỗ trợ mà thầy đưa vào công thức là thông hiểu đồng cảm và hỗ trợ thông ừ. hiểu thuộc về vấn đề nhận thức đồng cảm thuộc vấn đề cảm xúc dạ. và hỗ trợ thuộc về vấn đề hành vi ừ. mình đâu cần phải ngồi chỉ xuống chỉ dạy con đó nhưng mà buổi tối con học trời mưa thế này hà nội hơi lạnh lạnh nấu cho con bát cháo gà đặt bên cạnh nói con chút nữa đó con ăn những hành động đó nó cảm động nó là niềm cảm hứng nó xúc động vừa là bố mẹ vừa là một người bạn đúng không thầy đúng đó và chứng người bạn đôi khi cũng bị lạm dụng nhưng mà ừ. thôi chuyện đó để hôm khác nói tiếp và còn nữa nếu bảo bọc con như vậy luôn luôn muốn con trưởng thành ừ. luôn luôn muốn con là tự chủ luôn luôn muốn con nó lười biếng tới mức nó ăn xong cái chén nó còn thảy trên bàn nó không chịu đem đi rửa hay nó sáng dậy nó vất chăn mền lung tung rồi vẫn không dọn dẹp nhưng mà mình lại bảo bọc con như vậy thì làm sao xây dựng được cái tinh thần tự lập tự chủ tự quyết cho con cho nên phải biết cách tới một cái tuổi nào mình phải lùi lại một bước nó lớn hơn một chút mình lùi lại hai bước lớn hơn chút nữa mình lùi lại ba bước để cho giống như cái cây nó phát triển mà đôi khi mình chỉ là một cái cây nhỏ mình vô tình đang có cái đứa con là tùng là bách giống như tiền của của em vậy đó dạ. thì mình cứ là cái cây nhỏ mà mình cứ thích che nó che mất ánh sáng che mất dưỡng khí che mất nguồn nước của nó chặn nguồn nước của nó và nói cái này tốt cái kia xấu thì vô tình mình đã biến một cây tùng cây bắp thành một cái thứ dây leo ừ. rồi sau đó là tức mình dậm chân dậm cẳng nó là tại sao con tôi nó vậy cho nên tôi thích cái câu của anh Nguyễn Quang Thạch cái người mà đi bộ từ Bắc tới Nam mà vận động Làm thư viện. cho thư viện đó anh ta nói là bố mẹ Việt Nam cái nói cái ca này thì hơi phê bình hơi nặng nhưng mà bố mẹ Việt Nam nuôi con như nuôi gà mà muốn con <laughs> trở thành đại bàng <laughs> dạ. rất là cảm ơn các câu trả lời của thầy Phương ngày hôm nay thì um, talk show đã đi đến những cái hồi cuối cùng và chúng ta sẽ đến một cái phần mà mọi người cũng rất là yêu thích đấy là phần confession ờ, ừ. em đã chọn ra một số câu hỏi em ở đây chỉ là hai câu thôi trong số rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho ừ. chương trình để tâm lý học dẫn đường ờ, và em mong thầy à, bớt chút thời gian nữa để mà giải đáp cho các bạn ừ. à, để em sẽ chọn một câu đấy về vấn đề tâm lý học đường học sinh sinh viên đang là những cái đối tượng được quan tâm và bàn nhiều trên các cái phương tiện truyền thông hiện nay và là những nhưng mà trong khi đó thì giáo viên cũng là những cái người cần được chăm sóc tốt về sức khỏe tâm lý thì theo thầy đâu là những trở ngại tâm lý đáng kể nhất của giáo viên hiện nay và giải pháp nào cho giáo viên trong các vấn đề này ừ. đây là vấn đề chúng ta đã nhắc một phần dạ. nói về vấn đề cơ chế uh, lương bổng để người giáo viên an tâm có thể thực hiện được dạ cái việc định hình lại thiên chức và vai trò cũng như danh dự phẩm giá của giáo viên trong toàn thể cái nhìn của xã hội về vai trò người giáo viên nếu với hai cái đó thì cũng đã giải quyết được rất là nhiều phần rồi dạ. nhưng đồng thời đó giáo viên còn phải được trang bị những cái kỹ năng thí dụ như quản lý lớp lớp học dạ. nhận biết nhận diện được những học sinh có vào những vấn đề về tâm lý và hành vi dạ. và có kiến thức để mà có thể can thiệp hay là hỗ trợ các em học sinh đó một cách hữu hiệu dạ. thay vì thí dụ một em gặp những vấn đề tâm lý gặp những vấn đề về hoàn cảnh xã hội có thể vận dụng được cái năng lực của người giáo viên đó để mà giải quyết vấn đề ừ. thay vì gán cho em đó lười rồi trừng phạt rồi tạo nên cái mâu thuẫn hay thậm chí xung đột dạ. giữa giáo viên và học sinh ngoài ra cái hệ thống nhà trường cũng phải có những cái phương tiện từ chuyên viên tâm lý học đường cho tới cái hệ thống của các đoàn thể ở trong xã hội Ừ. để hỗ trợ người sự khó khăn của vị giáo viên đó cũng như là tình trạng của các em học sinh ừ. thì khi mà hỗ trợ cả hai bên như vậy đó thì chúng ta sẽ hy vọng là tình trạng của giáo viên nó sẽ được tốt hơn ừ. nhưng mà nói điều là vật chất thì phải bảo đảm vấn đề lương bổng dạ. về vấn đề tinh thần phải phục hồi thầy dùng ở đây chữ phục hồi chứ không phải là xây dựng mới Dạ. Tại cái điều cái quan trọng cái tôn sư trọng đạo đã có từ lâu trong nền văn hóa Việt Nam. Dạ. Ai đã phá hủy cái điều đó? Thì ở đây là phải phục hồi lại vị trí của một nhà giáo dạ. ở trong xã hội à, và kể cả quốc gia dạ. của Việt Nam. Dạ. Đó. Uhm, bây giờ em sẽ chuyển thêm sang một câu hỏi thứ hai chắc là của một bạn học sinh gửi cho chương trình là gia đình mình rất là khó khăn mình cảm thấy tủi thân khi học tập trong một môi trường lớp học mà các bạn đều có điều kiện và gia đình đều khá giả thì các bạn đã được chu cấp đầy đủ về học phí và các khoản tiền khác của trường thì không như mình mỗi lần xin mẹ tiền học nhìn mẹ đếm những tờ tiền lẻ cuối cùng mà mình cảm thấy rất là buồn cuối năm học vừa rồi trong lớp có một số bạn học không được tốt và có thể nói là rất tệ không biết gì nhưng lại được học sinh giỏi mình không quá bất ngờ vì mình biết gia đình những bạn đó giàu và đã tài trợ cho trường nhà trường nhiều lần mình băn khoăn không biết có nên chuyển lớp không và liệu điều này có ảnh hưởng gì không ảnh hưởng gì không là ảnh hưởng như thế nào đến ai đối tượng nào em nghĩ ở đây chắc là ảnh hưởng đến đến đến bạn khi mà bạn à. đòi hỏi là chuyển lớp ok bây giờ như thế này nghèo không phải là một cái tội không phải là một cái lỗi và đặc biệt không có gì xấu xa cả đúng rồi lè nghèo chỉ là một cái hoàn cảnh cũng đừng nghĩ tới chuyện là vớ vẩn mấy sách kinh sách vớ vẩn nào mà nói là tại kiếp trước mình làm gì đó cho nên kiếp này mình nghèo nói vậy thôi nghèo là điều kiện của mình chưa gặp một cái thời cơ đi hay nói thời cơ chỉ là những cái điều kiện cần và đủ để mình thành công dạ. đấy và thậm chí á, trong đạo khổng đó nó còn cực đoan hơn nó nói cái câu này và xin các em nhớ cái câu này để có thể so sánh suy nghĩ chứ không nhất thiết đó là chân lý nhưng mà trong một cái nước nghèo tất cả mọi người nghèo á mình giàu là mình bất nhân trong một nước giàu mà mình nghèo là mình bất trí ai cũng giàu hết mà mình nghèo thì chắc là mình bất trí nhưng mà ai cũng nghèo hết mà mình giàu thì phải bất nhân mới có được cái giàu đó suy nghĩ thôi thì như vậy á và khi mà chúng ta còn đi học thì tương lai còn trước mặt ở những cái quốc gia như Hoa Kỳ các em thể thấy một đồng đầu tư vào học vấn sau này cái nó sẽ sinh ra tới 4 đồng gấp 4 lần với chỉ bằng trung học lương có thể chỉ một ngàn nhưng mà ra cái bằng đại học đó là lương có thể là 4 ngàn dạ. một tháng tức là có thể gấp 3 gấp 4 lần như vậy thì cái chuyện học không bao giờ là cái chuyện mà bỏ mà bỏ à, nên bỏ qua bỏ phí được phải đầu tư vào cái năng lực và phát triển mọi năng lực và đừng nghĩ rằng những cái đồng tiền kiếm nhanh chóng nó sẽ không ảnh hưởng tới mình và nó chỉ giúp mình sống sung sướng mà thôi thực sự những cái đồng tiền mà kiếm nhanh chóng nó đồng thời làm hủy hoại cái quan hệ của mình với đồng tiền dạ. đồng tiền kiếm dễ dàng kiếm nhanh chóng và đặc biệt là kiếm bằng những phương pháp bất lương nó sẽ làm tha hóa chính mình Vâng. và tha hóa những người xung quanh mình nó vậy thôi cho nên là nghèo không phải là lỗi nghèo không phải là tội và nghèo không phải có gì xấu xa hết và chia sẻ cái chuyện mà cá nhân thầy cũng đã từng nghèo và nhiều bạn khác cũng đã từng nghèo nhưng mà vẫn thành công có một cái điều thầy hãy mừng đi các bạn vượt khó nó sẽ hung đúc cái ý chí của các bạn và sự kiên cường của các bạn các bạn sẽ thành công thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chỉ có một điều khi thành công bằng cách vượt khó xuyên qua đói nghèo đừng để đánh mất cái lòng từ bi và thương yêu người nghèo khác nó vậy thôi đừng trở thành người chai đá để không còn xúc động với cái nghèo của người khác vậy thôi em tin rằng là khi mà chúng ta có những cái trở ngại ở trong cái cuộc đời ừ. qua từng một độ tuổi khác nhau ấy thế nhưng mà khi mà chúng ta đã vượt qua rồi chúng ta cái cố gắng của của chúng ta đứng lên để mà đi tiếp ấy, thì sau này chúng ta nhìn lại những cái khó khăn đấy chúng ta thấy nó rất là bình thường ừ, ừ. rất là bình thường và đó chỉ là một trải nghiệm ở trong đời thôi ai rồi cũng có cái thời điểm của mình ai cũng có một cái số phận của mình quan trọng là chúng ta không được đánh mất cái ý chí để để, để, để mà vượt qua trong câu hỏi của bạn đó có một điểm đó là một số bạn học không giỏi nhưng dạ. mà cuối cùng vẫn đoạt học sinh giỏi danh vị hay là học sinh gì đó vân vân thì thầy có kể chuyện vui thế này thời xưa mà còn dưới mấy trường xã hội chủ nghĩa tức là từ năm lớp 8 tới lớp 12 á thầy không bao giờ được là học sinh tiên tiến đó mà là học sinh ưu tú thôi chỉ được học sinh ưu tú đi kèm một danh hiệu khác là học sinh cá biệt bây giờ không biết từ cá biệt còn các em còn hiểu không có nghĩa là chắc là bây giờ các bạn vẫn hiểu học sinh cá biệt là, <laughs> là tức là quậy Dạ. thầy lúc đó đi học nhìn bề ngoài bây giờ đạo mạo rồi chuyên gia tâm lý như vậy thời đó đi đánh lộn ừ. đánh lộn và chỉ đánh một hai thằng đâu mà kéo nguyên cả nghĩa là từ trường này trường kia đánh lộn với cư dân của mấy anh trai đã ok cuộc đời mà dạ. cho nên là sống phải với cái là tự do với cái một cái tinh thần và ý chí thoải mái và đó quay trở lại cái vấn đề là trong cái cuộc sống nó vẫn còn những cái bất công không có justice và nếu mà em thấy cái điều đó có nhiều cái cách thấy sống một là em thành công và em đi theo hệ thống dạ. em sẽ đi theo các bất công vậy thôi mình sẽ dùng nhất thân nhị thế tam tiền tứ chế để mình thành công dạ. và mình lợi dụng vào cái đó hai là em thấy cái điều đó và em không muốn cái khổ đau này đổ lên đầu của những thế hệ mai sau nữa thế hệ mai sau chắc chắn có thể là không phải con em tại khi em giàu có rồi thì con em cũng giàu có theo nó có thế nó có quyền thì nó cũng được hưởng những đặc quyền đặc lợi nhưng em hãy nghĩ tới những cái trẻ em ở ngoài kia bị thiệt thòi dạ. thì các em hãy đi làm sao để chấm dứt cái sự bất công đó dạ. thay đổi đó để mà các em được hưởng sống trong một cái xã hội mà tình trạng bất công nó giảm tới mức tối thiểu dạ. và để thế hệ mai sau không còn phải những đau khổ như em hiện nay nữa thế nên vẫn có cái ở trong là chúng ta thay đổi chúng ta kiên cường hơn dũng mạnh hơn nhưng mà cũng hỗ trợ vào việc thay đổi cái ngoài khi chúng ta đã có cái phương tiện Đã. Dạ. Ừ. rất là cảm ơn những cái chia sẻ của thầy Phương ngày hôm nay một buổi nói chuyện hết sức sâu sắc và thú vị à, em xin thay mặt chương trình gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo cũng như là chúc cho các bạn sĩ tử những các bạn à, học sinh sinh viên đang ở vẫn còn đang ở trên ghế nhà trường kia sức khỏe tinh thần thể chất để có thể đạt được những cái gì mà mình mong muốn và nếu như có một lời mà thầy muốn gửi đến cho các bạn ừ, vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường ngoài kia chỉ một điều thôi ạ thì thầy muốn gửi thầy tới điều gì để kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ có một điều là như cái mỗi lần chúng ta chấm dứt cái chương trình để tâm lý học dẫn đường của Spider Room thì thầy phải gợi tới một điều mà nếu như vậy cái điều mà hay nhất hôm trước thì hôm nay là không được lặp lại như vậy điều hôm nay sẽ là hay thứ hai chăng tuy nhiên thôi thì cứ lặp lại và thầy cũng thật sự thầy cũng không nhớ là cái lần trước mình nói cái gì <laughs> thôi thì có một cái điều á sống làm sao chúc các em hạnh phúc sống làm sao trọn vẹn cái tuổi thanh xuân của mình để hưởng hết tất cả những cái dopamine, oxytocin, chất dẫn truyền thần kinh của cái tuổi thanh xuân mà khi lớn lên và những học môn khác khi lớn lên nó không còn nữa các em phải sống trọn vẹn với cái điều đó và hãy nghĩ tới những cái hành động nhỏ nhỏ những suy nghĩ nho nhỏ của mình hiện tại nó đều là những cái viên gạch để xây dựng con người mình tương lai mỗi cái hành động mà hủy hoại thân xác hủy hoại tâm lý hủy hoại quan hệ của mình chính là mình đang phá vỡ cái cơ hội để hình thành một cái con người tốt đẹp trọn vẹn nhất của tương lai mong các em sẽ trở thành một con người công chính và đem đến hạnh phúc không phải chỉ cho chính các em gia đình các em mà còn cho đất nước và xã hội này rồi cảm ơn em cảm ơn thầy ạ cảm ơn thầy, thầy, có thầy <laughs>